chào tất cả các bạn khán giả của tần số 20 Xin chào tất cả các bạn, à, mình là Vũ và hôm nay mình đang ở tần số 20 Gần em tôi thấy băng khoáng, băng khoáng Con tim này như chết lặng Chúng mình là Minh Tóc và là. mình tên là Mỹ Anh, mình sinh ngày 11 tháng 1 2002, năm nay mình 19 tuổi. Và ngày hôm nay thì rất mong rằng tất cả mọi người sẽ đón nhận tần số của chúng mình Mình sẽ hát một nhỏ lại của chú Trung Đây là sẽ là một bản rất là đặc biệt bởi vì là bản này chỉ có một Lần đầu tiên diễn Yên thì lại ở một cái sân khấu rất là lớn Nhưng mà bản thân cái thông điệp của bài nó lại hợp cái không gian này hơn Điều mà tôi ấn tượng hơn cả và những anh thường xuyên hát những cái bè khó nhất Tôi thích cái version của Vũ ừ, Cái điều quan trọng nhất đối với các bạn trẻ là phải à, luôn luôn học hỏi Anh thực sự là rất ấn tượng khi nghe được âm nhạc của các em Nào, bây giờ thì hít một hơi thật sâu Và phá nát bài của anh Phá nát bài anh Phong